Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra Đây hẳn là một trận so tài vô cùng kịch tính và khốc liệt Hãy cùng đón chờ xem Vâng, sẽ thật khó để có thể dự đoán tỷ số của trận đấu Có quá nhiều kịch bản có thể diễn ra nhưng trong bóng đá không thể đoán trước được điều gì Bây giờ thì chúng ta cùng đến với màn chào cờ và quốc ca của cả hai đội. Và sau đây sẽ là cuộc ca của đội khách Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Việc các cổ động viên với số lượng lớn cổ vũ hết mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của các cầu thủ. Điều đó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thế trận cũng như kết quả của trận đấu. Vì vậy, đôi khi cổ động viên bóng đá được coi như cầu thủ thứ 12 của đội bóng hiệp 1 đã được bắt đầu. Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh Cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải Một pha bóng rất nguy hiểm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 ra rồi O alemão de Guizão.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 một tình huống đòi hỏi tốc độ chờ đợi sự khác biệt tiếp tục đi bóng như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên Thiên Tư Ban Chiết Tần Đô Đi bóng rất sung anh tiếp Kitipan Trả bóng rất nhanh Chọc khe Sẽ có một tình huống ném biển Thêm một quả ném biên nữa tiếp Titipan không hiểu ý nhau pha phối hợp không thành công bóng nguy hiểm đã để mất bóng những nguy hiểm đã qua đi quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương một tình huống đòi hỏi tốc độ chờ đợi sự khác biệt xin tăng đà các bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý rất tốt đó là mùi truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công vẫn tiếp tục đi bóng trả bóng rất nhanh cú mở bóng rất mạnh Thiên tiếp Ban Đi bóng rất khó chịu Sẽ có một tình huống ném biển áp sát một pha phối hợp ở trung dọc đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Việt Vy mất rồi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 đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Cú chờ bóng Rất bài bản Rất gọn gàng Hiền Không vô Pha phối hợp ừ, xứng đáng là một trong những pha phối hợp ừ, hình mẫu Quá hay một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh và họ lại mở một đường bóng lên với tốc độ cao đi bóng rất sung anh đọc tình huống tuyệt vời Chết tần đô Đi bóng rất khó chịu rất nguy hiểm tiếp tục đi bóng tốc độ rất tốt họ thường gọi anh là một lá chắn thép có vẻ là thế thật mọi thứ đã qua đi lỗi rồi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 rồi thử thách đã qua rồi đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh đang đà mất bóng khá vô duyên rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ rất thoáng bóng rất sung anh các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt không được một trận đấu quá hay có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này đọc tình huống quá hay phản công rất thoáng Thiên tiếp an đã để mất bóng một quả ném biên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 trụ của trận đấu vẫn đang là không và không sút xa combo phát triển bóng sang bên phía cánh phải rất thoáng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 rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ tốc độ rất tốt một tình huống đòi hỏi tốc độ chờ đợi sự khác biệt cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công không được đằng đà Titipan Che bóng khá khôn khéo tục đi bóng đọc tình huống tuyệt vời phải chuyền bóng thiếu cảm giác cú một bóng rất mạnh chị tần đô đi bóng rất sung anh vẫn là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái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 Hiệp 1 đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai bên tạo ra nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn đang là không đều. Nguy hiểm. Rất tốt. xem lại pha bóng này Thiên Tiêu Ban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 Một quả ném biên Chiton Đô Cú chờ bóng Phạt cú thua là rất tốt Vẫn tiếp tục đi bóng đường truyền về cho thủ môn rất bình tĩnh đang đà đọc tình huống quá hay sẽ có một tình huống ném biển rất quyết tâm rất thoáng Cú sút không đủ lực và đội hiểm hóc để có thể đánh bại được thủ môn. Đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý. Đăng Đăng bóng rất sung anh tần Chittendow hợp lý nguy hiểm dứt điểm đã để mất bóng đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý cú đá ngay nguy hiểm đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh rất thoáng đọc tình huống quá hay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 tình huống tuyệt vời mọi thứ đã qua đi nguy hiểm khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào một trận đấu quá hay có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này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 bóng vâng, quả thật là khó tin rất thoáng rất hay đã để mất bóng giữ bóng rất khôn khéo đây là một pha lấy bóng tương đối sắc không hiểu ý nhau pha phù hợp không thành công cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công phản công Thế Tiếp An Cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải Bấn con Penalty chăng Penalty Họ đã bị trọng tài thổi phạt penalty Rất đáng tiếc Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 không hiểu ý nhau pha phối hợp không thành công cơ hội vẫn tiếp tục đi bóng cơ hội phản công Chị Tần Đô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 Đường truyền Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh Che bóng khá khôn khéo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 động rất hay đọc tình huống quá hay rất tốt đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ quả đá phạt góc Chitton Đô Nguy hiểm Dứt điểm Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan Để lấy quả bóng từ chân đối phương Penalty Họ đã bị trọng tài thổi phạt penalty Rất đáng tiếc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 cùng xem lại pha bóng này bóng rất khôn khéo đọc tình huống tuyệt vời một pha phơ và trung dọc Thiên Tư Ban Thiên Tư Ban Rất tự tin Bóng đã đi hết đường biên ngang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 một quả ném biên được chuyền không có gì cả đường chuyền hợp lý cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công cơ one.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 các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt Đàng đà Thiên Tim An Đàng đà Không được đi bóng rất sung anh sẽ có một tình huống ném biển vẫn tiếp tục đi bóng đi bóng rất sung anh đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả rất thoáng pha bóng hỏng tình huống rất nguy hiểm đọc tình huống tuyệt vời ý đồ là rất hay Thiên tiếp Ban rất thoáng Thiên Tiêu Ban Cắt bóng rất hay pha bóng rất cố gắng đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh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 thoáng rất tốt đó là mùi truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ họ thường gọi anh là một lá chắn thép có vẻ là thế thật đi bóng rất sung anh và đây là quả đá phạt góc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 thực sự là rất nhạy cảm phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng pha pha bóng thiếu quyết đoán cú chờ bóng quả đá phạt góc Thi tiếp Ban Mất bóng khá vô duyên Không được Cú treo bóng Dứt Không thể đánh bại được thủ môn Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không không có gì khó khăn cả giữ bóng rất khôn khéo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 và tiếng còi man cuồng đã vang lên quý vị và các bạn thân mến